Căn thức đầu tiên đó là x cộng 2 trên 2x trừ 1 cộng với 7. Phân thức thứ hai mà chúng ta cần tìm điều kiện xác định đó là 2 trên x bình trừ 4 trừ y 3 chia cho à tử thức nào là x trừ 1 trên x trừ 3. Phân thức tiếp theo đó là 7 5 trừ 7x tất cả trên x bình cộng x cộng 1 trừ đi 7 phần 3. Và cái phân thức cuối cùng trong ví dụ số 1 đó là tử thức là 4x trừ 8 cộng với mở ngoặc 4 trừ 2x tất cả trên à x bình cộng 1 được chưa nào? Đó là 4 nội dung mà đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm điều kiện xác à xác định của các biểu thức trên. Vâng, cô trò mình cùng nhau đi vào ý đầu tiên, đó là ý A. Một phân thức có dạng AX phần BX chỉ được xác định khi mẫu thức của nó phải khác à khác không đúng chưa nào thế thì các bạn lưu ý cho cô nào ở ý a thì các phân thức của nó có dạng là gì ạ à x cộng 2 trên tử này trên à 2x trừ 7 2x trừ 1 xin lỗi cộng với 7 ở bên ngoài xác định khi nào nhỉ điều kiện xác định khi nào vậy xác định này xác định khi và chỉ khi ok các bạn lưu ý cho cô này